Hello xin chào các bạn <laughs> Nay uh, ờ, giới thiệu mọi người uh, một cái món ăn uh, truyền thống của Nhật Bản Mì udon Nhưng mà theo phong cách uh, theo phong cách của mình làm Mình tự mình chế Chứ công thức làm sao mà biết được Thì đây, uh, đây là bên này là có xương mình hầm từ uh, từ chiều đến giờ luôn á Hầm ít chứ phải 3 tiếng Còn đây là mì udon Bên này là rong biển nhưng mà mới vô trang trí hơi đẹp nhưng mà heo heo uất rồi Rồi, canh tàn heo uống <laughs> bên này là kim chi đây là một chén ờ, nước mắm ướt ờ, ờ, để mình chấm với à, thịt heo rồi à, để mình review thử cái mì udon này là mình theo á vì vì mình đi siêu thị mình thấy nó hấp dẫn mình mua mình để tủ lạnh mình về mình bảo ở khi nào rảnh mình làm thử mình ăn xem xem sao nhìn thì như à, nhìn thì như cái cái cái bánh canh của Việt Nam mình đấy nhở mì udon Đấy, mì udon đây, à, đáng ra chuyên của mì udon là phải có thêm chả cá mà cái hình mà xoắn xoắn xoắn á, nhưng ở Việt Nam mình như không có thì phải thành ra thôi mà ăn với thịt heo cũng được rồi mời mọi người ăn thử uh, một miếng mì ờ, udon nhá phong cách này phong cách của ông ông hiếu ông hiếu ông nào uhm. Hmm. <clears throat> ngon đó nha. Cái cái cái cái cái bột nó ngon nha. Ừ, hmm, cái nước thì không bằng che là cái nước mình hầm ờ, thịt heo từ ờ, từ chiều đến giờ á nó nó ngọt, nó thanh. Mình không có nêm nhiều, mình không có nêm nhiều vì cái vì cái này để uh, cái nước thịt mà cái nước mà từ xương ra nó đã ngon sẵn rồi cái sợi mì udon này nó mềm cái sợi udon này nó mềm nó, mình nứt ra một phát là nó nó, nó đứt luôn á nha cảm nhận sao nhỉ mềm mềm nhai nó sực sực ngon ngon tỉnh tỉnh ra ăn ngon chứ giọng bánh canh giọng bánh canh việt nam mình nhưng mà nó dai hơn nó mềm nó dai hơn ngon nó nga không bao giờ không bao giờ đâu Uhm. Vì á, mình đi siêu thị, mình ờ, mình thấy ờ, nhiều nhiều loại lắm, mình mua mà để đủ lặn, chứ nào mình rảnh mình làm. Uhm. Thích phải con mà bài. Uhm. Ngon quá. cái này mà ai mà sức mà hút hút hút rồi đó nó dai nó dai mà dai kiểu mềm Thế rồi sao nhỉ cái này khó khó tả quá ta dai mà dai kiểu mềm là sao ta tức là anh em dùng lưỡi đó mọi người dùng lưỡi thôi là cũng làm đứt cái sợi này nhưng mà nó sẽ dai sợi mì đấy tả như thế cho nó chuẩn xương là nó thực ra ăn mà để quay clip ạ à, thì dùng bằng đùa nhưng mà thật ra để ăn cho nó ngon á dùng tay ăn cho nó ngon à. này là một tí tiếp theo, uhm, ừ, heo mềm mềm rục à hầm từ chiều để lấy nước lấy cái nước này cho nó ngon heo ngon uhm cảm giác ra luôn mà đục uhm, tuyệt vời mình món gì mình chẻ được hết á thành ra cứ tôi um, mua về làm thôi làm xong mình nhìn theo mình chẻ theo chỉ theo phong cách của người Việt Nam mình ăn nó ngon là được bất kể ẩm thực ờ, nước nào ăn á nôm na lại đồ ăn là phải ngon là dạ, ok cái này cái này này anh lấy cái vả luôn anh hút nước cho nó đạt nè trật tự trật tự ra đi ra làng cái cố vô mai mốt tao đi hết <laughs> đây nước thì mình kẹp thêm miếng ức rồi lại rồi hết chó tới bèo à, mình mới à, à, không tính ra là mình à, mới làm một clip à, à, review vàng ha ram nhà mình đang tuần này tuần này là clip à, trước clip này chắc là chắc sẽ có uhm. ngon trong những trong những cái nước mà mình, à, mình luộc xương á nó ngọt nó thanh thanh thanh thanh chả cần phải nêm nhiều hình như là mình thêm um, hai muỗng nước mắm ít um, hạt nêm chút xíu xíu hạt nêm thôi vì cơ bản trong cái um, xương cái nước xương là nó là ngon cái chết bà làm một chút uhm. ăn là phải đổ tay liên tục quá nha vừa múc lên vừa hút nước nó mới chuẩn không ngon thiệt bình thường á bình thường mà như người khác á, ăn á người ta lỡ mua người ta lỡ làm mà người ta bắt buộc người ta phải khen ngon đấy chứ quay clip mà phải bắt buộc khen ngon chứ mà khen dở ai mà xem nhưng mà không nhưng mà ngon thiệt ngon thiệt không có điều đâu không tin thì cứ làm thử ông nào không tin thì cứ làm thử làm thử mà không ngon là tới ờ, tôi ờ, trả tiền lui ok uhm. làm quả ớt mới được uhm. Oh, để mình đi lấy uh, ít uh, trà trà trà đậu xanh tự nấu mình làm uh, tráng miệng <laughs> Đây, cái này lý đá Cái này là trà Trà đậu xanh, Trà này là mình tự mua về ờ, à, Mọi người mua cái ờ, Cái hạt đậu xanh này về ngâm Ngâm với nước khoảng độ ờ, Khoảng độ mấy nhỉ 5-6 tiếng gì đấy ừ, Ngâm càng lâu thì ăn càng ngon Sau mình nấu lên Sực xương lên Rồi chè đậu xanh hấp hấp dần chưa ngon chưa ngon ơ chưa đập đá vô <laughs> hai giờ tối mà ăn chè là rồi luôn xác định luôn không có mập đâu nha không có mập đâu nha à, ờ, mình cho tí nước chè này mình thèm mà mình tự nấu chè hạt sen nè ờ, chè gì chè dường nhang nè chè đậu xanh nè rồi trà trà vải trà đào gì tự làm hết uh. cái này cho qua một bên đấy mời mọi người ăn ăn ly, ly trà gọi là uh, giờ giảm giảm cân buổi tối <laughs> ai ai ai mà giảm cân là mình khuyên mọi người á nói chung mình có cái kinh nghiệm mọi người nhìn cái body của mình là hiểu đó cái body này là <clears throat> nhiều mình thấy nhiều người bảo mình là ui sao người bé mà ăn nhiều thế hay là ăn nhiều buổi đêm mà không mập hả anh đây mình sẽ bật mí với mọi người nghe thực ra á mình càng ăn ngọt vào đêm là càng giảm cân mọi người nhé mọi người nhớ nhé đặc đặc biệt là phải tầm khoảng độ 1 đến 2 giờ đêm 3 giờ đêm tầm đấy là cái nó sẽ giảm cân nó hiệu quả hơn nhất là khi ăn trà ăn đồ ngọt ok uhm. ngon ngon ngon đó chứ tự làm đồ tự làm lúc nào cũng ngon vừa ngon vừa rẻ hai hộp to như vừa rồi á là mình mua mình mua 10.000 đồng xanh ừ, 10 ngàn 10 ngàn là ăn <laughs> ăn là cả tuần <laughs> cả tuần là ngày nào ăn ấn nha chứ không không không không không, không là lâu đó ừ? ừ. Ừ. hơn hai chục ly chứ hơn hai chục ly ít nhất là phải 30 năm 40 ly vì ở ngoài người ta bỏ tí thôi ở ngoài á, cái đậu xanh này á, là người ta bỏ một ít rồi xong rồi người ta bỏ nước nhiều bỏ đá nhiều nó tan ra ấy một ly 10 ngàn không có được nhiều như thế này đâu mình mua 10 ngàn về mình ăn tha hồ luôn tính ra bán chè lời quá nha <laughs> tính ra bán chè lời quá nha hay là mình bán chè ta <laughs> một ly như này 10 ngàn thì 10 ngàn là bằng mình mua đậu xanh 10 ngàn đậu xanh là mình nói chung mình nói chung người ta ăn nấu người ta ăn bất công <laughs> nhưng mà lời hơi nhiều đó <laughs> Ui. ở đây bạn là bắn chè xin lỗi mình xin lỗi không thôi đừng ngược lời ngược ngược và công nhận à, <clears throat> công nhận ai mà nổi mụn á ai mà nổi mụn với lại là người ờ, nóng như nóng gan như mình là nên ăn đậu xanh với đậu đỏ nhiều nó mát nó giải nhiệt thanh lọc cơ thể không lo bị nóng nhất nhất là chè đậu xanh như là chè hạt sen và hai loại chè này là hai loại chè mà giải nhiệt tốt cho mùa hè năm nay uống cái nước đó, nó mát à quên mình nghỉ á mọi người làm á mọi người bỏ ít đường thôi cho nó đỡ ngán như chè mình á là mình bỏ vừa đường thôi ăn nó nó không bị ngán như ở ngoài tiệm ngoài tiệm mà người ta bỏ đường nhiều kiểu như là tao cho mày ngọt chết mày luôn cho mày ăn ờ, cho mày ăn mày ngà <laughs> không mà công nhận được à để bỏ đá nhiều đúng rồi đó đúng rồi đó chuẩn lời nhiều hơn đúng không ừ bỏ đá ra nước à, càng ngày càng đi ra mình mình mới biết được nhiều nhiều nhiều cái thú vị hơn không nhưng mà kệ ừ. ừ. à. à rồi đó thế là cái chuyên mục giảm cân của mình là đến đây là kết thúc mọi người nhé chuyên mục giảm cân của mình là thôi thế thôi xong rồi à, chào mọi người à, mọi người ví dụ mà mọi người thích mình làm món gì hay là thình thích mình làm cái gì thì cứ comment ở phía dưới nhớ like với share giúp mình với nha cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye bye bye